Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Trạm Hành, Đà Lạt. Diện tích 1.136m2. Sổ riêng nông nghiệp. Đường ô tô. Cách quốc lộ 20 khoảng 2,5 km, cách thành phố Đà Lạt 26 km. Xung quanh nhiều khu du lịch, săn mây, view quạt gió. Giá 3,8 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 389 m2, có 347 m2 xây dựng. Sổ riêng, hướng Tây Bắc và Đông Bắc, đường nhựa ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần trạm y tế, công an phường 10. Khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, giá 21 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 202 m2, 14 x 13 m, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô 8 m, cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 9 km, kế bên là mây lang thang Măng Linh gần khu nghỉ dưỡng của các nghệ sĩ. Giá 5,6 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Măng Linh phường 7, diện tích 300m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô 8m, kết cấu nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh, sân vườn rộng, cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 9 km, kế bên là mây lang thang Măng Linh, mặt tiền có thể kinh doanh mua bán. Giá 8,5 tỷ đồng.